Tôi cứ phát hành ra vào buổi đêm Đấy ngày mai các anh em dậy các anh em xem lại thôi nhá Không vấn đề gì hết Mặc dù là tôi biết là nếu mà tôi up vào cái giờ đấy ấy, là đề xuất nó sẽ rất là ít Bởi vì là Youtube mà nó có giờ của nó Nó up đúng giờ của nó thì nó mới lên được anh em ạ Chứ còn nó up mà nó up cái giờ mà không ai xem thì chắc chắn thôi Ít người thì Youtube nó sẽ đề xuất ít thôi Thường là nếu mà làm Youtube ấy, là chúng ta phải chọn cái giờ nó đẹp <clears throat> <coughs> Sorry anh em, nếu mà tôi có ho một chút thì tôi cũng ờ, rất là xin lỗi anh em nhé Bởi vì là hôm nay là họng tôi phải nói thật với anh em là nó rất là đau và rát <coughs> Đấy thì uh, làm Youtube ấy thì nó có cái giờ của nó anh em ạ Tức là nếu mà up lên ấy là nó phải rơi vào tầm khoảng uh, buổi sáng Đấy và buổi sáng thì là vào khoảng uh, Ôi là có anh em biết này Chào cái nhá Có anh em nhận ra tôi Chào cái <coughs> Idol nào thế Idol nào ấy nhở <laughs> Làm gì có idol nào đâu Làm gì có idol nào ở đây đâu Chỉ có một uh, đầy tớ của anh em đang ở đây phục vụ anh em thôi <laughs> Người đầy tớ của anh em trong bộ môn auto chat mobile Một youtuber <clears throat> Thợ youtube à, Một người thợ youtube Ok Ui rồi ơi tôi có làm gì đâu mà tôi cho anh em được lên tivi <clears throat> À đúng rồi, đấy nhường được lên tivi thôi nhá, nhường thắng được lên tivi thôi. Nhường top 1 được lên tivi. <laughs> Bao nhiêu lần bảo rồi, cứ nhường top 1 được lên tivi có thế thôi, có gì đâu đơn giản. Ủa, mẹ ra bài vãi cứt luôn. Thật Xem đồ à? Ừ, lấy được cả hai tia. Ừ. bài này chán thật đấy. Bài ra va vẩn luôn, mũi rào ra một kiểu. Thôi cứ mua tạm mà chưa biết chơi gì anh em ạ. Thôi mua tạm đẹp. Ở đây thì lấy được cái hai tia, lấy luôn hai tia này. chuyện này tôi nhận thấy là có nhiều thứ để chơi. Chơi bằng cái hai tia này này ở trong uh, truyền thuyết là chơi được nhiều con chơi được bằng hai tia nên là rồi rồi ok cứ lấy thôi à hay quá nhở anh em xe lý đức uh, pia hộ kênh uh, game đây được anh em ui giời cảm ơn nhá đấy anh em pia thế là mừng rồi thế là mọi người ở trong game mà biết là kênh tôi cứ thế vào sợt uh, game đây thôi còn tuấn cơm cũng được lên trên youtube sợt tuấn cơm là ra cũng ra kênh luôn rất là là là vui anh em quảng cáo hộ <laughs> bây giờ cũng chưa biết chơi gì cứ từ từ anh em ạ cứ bỏ bài vào đã ôi rồi ôi nhìn cái bài vãi cứt thật sự luôn ba phe giờ à ba phe giờ hai của lai thế này chơi cái gì uhm. này không trông ờ, hơi đuối nhở trông hơi a đuổi <clears throat> cái youtube này đấy là nó phải phải up vào đúng giờ anh em ạ vừa nãy tôi có chia sẻ anh em nó phải up vào buổi sáng nó phải vào 12 giờ 12 giờ trưa hay quá gặp eco được À được, ờ, thế thì như này là chơi chơi chơi chơi chơi gì nhỉ? Hunter à? Buổi sáng ấy, nếu mà làm YouTube, nếu mà anh các anh em nào mà có có làm youtube thì tôi cũng chia sẻ anh em là sáng là phải up vào 12 giờ trưa nếu anh em tại việt nam nhá là anh em thị trường việt nam là anh em phải up vào 12 giờ trưa và buổi sáng 11 rưỡi 12 giờ đấy và buổi tối thì anh em chơi thì anh em nếu mà anh em muốn là được đề xuất ấy được lên đề xuất ấy thì anh em sẽ phải up vào lúc 8 giờ tối từ ờ, bảy uh, rưỡi đến 8 giờ tối 9 giờ là hết cỡ rồi chứ còn đến tầm 10 giờ là anh em đã bắt đầu là bị mất đề xuất đấy <clears throat> nhưng mà thôi tôi nói rồi mà tôi đầy tớ của anh em nên là tôi thì cứ ra được clip lúc nào phải ra thôi đấy miễn sao là có ra clip cho anh em được là vui rồi còn tôi nói thật với anh em một ngày không ra clip anh em cứ nhìn comment là anh em biết ăn chửi ngay ăn chửi ngay anh em ạ trong số các anh em thì có bao nhiêu người là hiểu được cái lỗi khổ của tôi đâu người ta xem người ta cứ nghĩ là làm youtuber thì sướng nhưng mà tôi nói thật với anh em là chả có sung sướng gì đâu tất cả nó chỉ vì là coi như là đồng tiền bắt gạo thôi cố gắng để làm để kiếm thêm thu nhập thôi anh em ạ chứ còn tầm này thì nói thật với anh em là đam mê gác lại không có thu nhập thì cũng nghỉ thôi đấy nhưng mà rất là may may quá là nó lại kiếm được thu nhập <laughs> đấy thì được thì vẫn làm nhá anh em nhá yên tâm anh em còn ủng hộ thì tôi còn làm thôi đấy còn nếu mà anh em hết ủng hộ rồi không còn ai ủng hộ nữa thì uh, đã đến lúc là tôi phải dừng lại đấy là nó là hợp lý anh em đấy còn tôi phải nói thật với anh em là như thế này tôi chia sẻ anh em là Thực ra ấy là cái kênh này nó chỉ là một trong những kênh YouTube của tôi thôi. Tôi thì tôi có hiện tại là tôi có hai kênh. Đấy thì hai kênh chủ đề của nó hoàn toàn khác nhau. Chính vì thế là cái kênh kia của tôi ấy thì cái số lượng sắp của tôi nó rơi vào tầm khoảng 20.000 người. Nó tương đương với ở cái kênh này. Tuy nhiên là hai cái chủ đề nó hoàn toàn khác nhau. Đấy nên là tôi cũng không có kêu gọi là cái kênh này này sang cái kênh kia sắp hay là cái kênh kia sang cái kênh này sắp thêm để, để tôi nâng cái số lượng sắp lên 40.000 ờ, sắp thì không nha anh em nhá. Hai cái chủ đề là hoàn toàn khác nhau. Đấy, hai cái ờ, đối tượng. Một đối tượng là chơi game và một đối tượng là nó liên quan đến cái lĩnh vực khác, cái lĩnh vực nó không liên dính dáng đến cái, cái cái cái chơi game này cả. Chính vì thế là tôi cũng không có gọi là kêu gọi các anh em ở hai bên sang sắp cho cái kênh nhau. Rồi ở đây thì sẽ có rất nhiều anh em tò mò xem là cái kênh kia của tôi nó là cái kênh gì và làm về cái lĩnh vực gì thì bây giờ tôi chưa tiết lộ được anh em nhé và sẽ cũng có những cái câu hỏi liên quan đến cái việc là tôi liệu rằng tôi sẽ có tiết lộ cái kênh đấy không thì câu trả lời của tôi là có nhé anh em nhá tôi sẽ tiết lộ tuy nhiên là nó sẽ có cái mốc để tôi tiết lộ thì tôi ờ, định rằng là sẽ đặt mục tiêu nếu mà cái kênh này nó được 30.000 sắp và cái kênh kia nó cũng được 3.000 sắp 30.000 sắp ở trong năm nay ấy, năm 2022 này thì tôi sẽ tiết lộ cho cả hai kênh luôn đấy cái kênh kia thì nói chung là cái chủ đề tôi có thể tiết lộ cho anh em là cái chủ đề ở kênh kia nó là về nghệ thuật nha anh em nhá nó về nghệ thuật chứ nó không phải về game thực ra thì cũng có các anh em thân quen là cũng biết tôi làm hai kênh từ lâu rồi chính vì thế là anh em cũng có cái sự thông cảm dành cho tôi nhiều hơn <laughs> so với các anh em không biết thì hôm nay tôi cũng nói để cho anh em thông cảm cho tôi là làm một cái youtuber ấy, nó khá là vất vả nó đau đầu lắm tôi cứ uh, chia sẻ cho anh em cái công việc hàng ngày của một youtuber là anh em sẽ thấy là nó mệt ngay đấy nó không hề đơn giản nhá nó không hề đơn giản trước tiên là chúng ta nói đến cái công việc đã cái công việc thì nói là công việc thì nó phải kiếm được tiền đấy còn nếu mà làm chơi ấy thì không nói làm về đam mê làm về niềm vui đấy chỉ gọi là thỏa mãn niềm vui thôi live stream cho vui làm clip cho vui thôi thì cái um, cái cái cái cái kiểu như thế thì tôi không không không không nói nhá bởi vì cái kiểu đấy thì nó đơn giản thôi Nó không phải là phục vụ anh em Rất là đơn giản Chỉ việc là nếu mà livestream thì gì Bật máy lên chơi điện tử thôi Cũng chả cần phải quan tâm đến là chat hay comment là như nào Chỉ là đơn giản là chơi điện tử Quay lại xong rồi phát ra cho mọi người xem Thế thôi Nhá Thì cái loại đấy thì không nói Đấy Hoặc là làm youtube Theo kiểu là đam mê Chơi clip uh, Chơi chơi game xong rồi quay lại clip xong rồi up lên Không cần một cái nội dung gì không cần phải nói gì cả Đấy chỉ việc chơi và up lên Thì cái đấy tôi không nói nhá Đơn giản lắm Làm như thế nó chỉ gọi là thỏa mãn đam mê thôi Sở thích cá nhân Phục vụ cho chính bản thân Thì tôi không nói Và làm như thế nhá Thì nó không kiếm được tiền đâu anh em Nó không kiếm được tiền đâu Kiếm được tiền nó không đơn giản là như thế Bởi vì kiếm được tiền là nó Nó phụ thuộc vào cái lượng xem quảng cáo Đấy Mà làm như thế thì đương nhiên rồi Người ta vào người ta xem ấy Không nói gì không có nội dung Thì người ta thường người ta sẽ xem lướt Người ta tua đi người ta tua người ta lướt đi rồi người ta sẽ coi như là nếu mà cái người người up clip ấy hay người livestream mà đánh hay ấy thường là người ta sẽ lướt đến cái đoạn mà mà đội hình xây dựng xong rồi đấy người ta lướt đến cái đoạn đấy người ta xem đội hình thế là hết và thường thì như thế nhá thứ nhất là cái gì thời gian xem ít này đấy không đủ để có thể kích hoạt được cái um, kiếm tiền ở trên youtube đấy là cái thứ nhất cái thứ hai là gì là người ta xem cũng là vì là ít nên là người ta sẽ lướt qua hết những cái quảng cáo đấy và cái thứ ba là nó sẽ không đủ để có thể là đủ cái lượt sắp Bởi vì nội dung không hay Không thể có đủ cái lượt sắp được Rồi cũng không đủ cái giờ xem Đấy, không đủ cái thời lượng xem thì nó sẽ dẫn tới là sẽ không được mở cái chế độ kiếm tiền ở trên Youtube đâu Thế nên cái đấy nó gọi là làm cho vui thôi Đấy mà cái đấy nhá, nó mới chỉ là gì? Mới chỉ là gọi là điều kiện để anh em được làm Youtube và bật kiếm tiền anh em hiểu không tức là đấy nó mới chỉ là cái điều kiện ban đầu thôi để anh em bật được cái kiếm tiền thôi còn sau khi bật kiếm tiền này nó mới là vãi đái vãi đái lắm anh em ạ đấy để bật được kiếm tiền rồi nhỉ nhưng mà lại kiếm được tiền thì nó mới là vãi đái rau này rau rau 11 này là, là đang có chuối anh em ạ có khi là là áp cấp luôn nhỉ giữ chuỗi cái ok áp cấp lên 7 giữ chuỗi luôn Trông cái đội hình này chưa chắc đã giữ được chuỗi đâu Cảm giác nó, nó, nó khá là yếu ở đây anh em ạ Mặc dù là lên 7 đấy nhưng mà cũng chỉ kẹp vào được một ego hai ego Egersit, ba ẹp, hai uh, hai hai hai Clyde với cả một con uh, hai sao không liên quan. Không biết là có giữ chuỗi nổi không. Ấy à may quá, gặp cái thằng level 5 anh em ạ. Mày thế. <laughs> thế là tôi giữ chuỗi được rồi. Mày thế nhở Hên đấy, hên đấy Ok Cũng may Ơ, nhưng mà Sao sao sao sao sao sao trông có giống như là là, là thua không nhỉ? Ôi rồi ôi, lại thua rồi này. Đéo mẹ vơ vẩn vãi cứt. Thật là như thế luôn. Xả tiền up lên 7 thua thằng đang ờ, đang, đang, đang, đang chơi ở level 5 ạ. Ôi rồi ôi. Đéo hiểu kiểu gì cứ như là bị ma ám nhỉ như, như có ma nhở mấy trận gần đây toàn thế các em ạ dã man lịch sử nó cứ lặp đi lặp lại thế thôi thật đấy cái việc mà tôi xả tiền tôi áp cấp hay là tôi xả tiền tôi roll ấy roll xong một cái là y như rằng mất chuỗi nó cứ như là nó là một cái truyền thống mẹ rồi thật truyền thống luôn anh em ạ nó đã thành truyền thống rồi nó đã trở thành một cái truyền thống của kênh rồi nhưng mà thôi bởi vì nó đã trở thành cái truyền thống rồi ấy nên là tôi nghĩ là ừ, chúng ta có nói nữa thì nó không thể nào mà nói hết được đâu nên là thôi đành phải sống chung thôi anh em ạ chấp nhận thôi chưa biết làm nào bởi vì thực ra thì nó cũng yếu mà đội hình nó cũng đâu có mạnh lắm đâu vừa lấy là chẳng qua là cố tham cái cái cái chuỗi thì áp lên thôi đấy thế thôi thôi thế được rồi anh em ạ tôi nghĩ là cái vấn đề này nó còn lan giải đến mãi về sau cơ <laughs> tôi nghĩ là sẽ mãi mãi về sau luôn không bao giờ hết được đâu thế nên là thôi tốt nhất là chúng ta không cần quan tâm nhiều đến cái việc là là là là xài xài tiền xong rồi toang nha anh em nhá kệ tôi nha anh em nhá cứ kệ tôi anh em đừng quan tâm <laughs> nhá đừng quan tâm việc riêng của tôi đừng quan tâm nhá đấy anh em sao cứ quan tâm đến cái việc riêng của người khác thế nhỉ uhm. thế thôi nhá đấy bây giờ tôi lại kể chuyện tiếp về cái việc mà tôi uh, cái công việc làm youtube của tôi cho anh em nghe được không ok không nhá yeah. Đấy nhưng mà nói đến đây thì sẽ có ông, ông ấy comment ông bảo là việc của mày làm YouTube của mày là việc riêng của mày, đéo ai quan tâm. <laughs> Rõ ràng là vừa lấy nói là đừng quan tâm đến việc riêng cơ mà. Ờ thích kể, ờ, thích kể được không? <laughs> tôi thích kể. Tôi thích kể đấy. Ở ờ, kênh của tôi thích kể gì là việc của tôi, ô ai. Đấy, thế thôi được rồi. Lấy đang kể sở đến cái đoạn là YouTube được bật kiếm tiền đấy là một cái giai đoạn mà từ khi mà bắt đầu làm youtube ấy đến khi được bật kiếm tiền ấy là một cái giai đoạn mà cực kỳ là gian lan đấy nhá tôi còn chưa kể đến cái việc đấy đâu còn để biết nó gian nan nào tôi cũng chia sẻ luôn cái giai đoạn đầu cái giai đoạn mà khi mà anh em up cái clip đầu tiên lên ấy và không có ai xem phải rất lâu nhá phải rất lâu đấy bằng những cái nghiệp vụ PR của anh em trên các cái diễn đàn để người ta ấn vào cái link của anh em anh người ta xem cái lần đầu tiên của anh em nó cũng làm cái gì đấy mà nó rất khó rồi cho cái người đầu tiên xem cái clip đấy và cái người đầu tiên khi mà người cái người đầu tiên ấy người ta ấn vào cái clip của anh em tức là anh em được một view đầu tiên ấy cái người đấy người ta xem clip của anh em đấy là một thành công của anh em rồi khi mà đã có người biết đến cái clip của anh em tuy nhiên đấy là mới chỉ là cái đầu tiên đấy cái thành tựu đầu tiên của anh em thôi đạt được thôi đấy và khi người ta ấn vào ấy người ta có xem tiếp không hay người ta ấn vào người ta nghe anh em nói chuyện được khoảng 5 giây người người ta té luôn thì, thì nó lại là cái câu chuyện khác đấy và để mà người ta xem tiếp nhá người ta xem tiếp và người ta xem ấy người ta xem đến hết cái clip đấy người ta ấn vào cái nút sắp nó lại là cả một cái quá trình nữa anh em thấy không không đơn giản tôi phải nói với anh em là có rất nhiều người làm về auto chat nhá chẳng qua là anh em không biết thôi đấy có người người ta làm uh, auto chat trên youtube người ta làm cả năm rồi người ta up clip lên nhưng mà không có bất cứ một cái view nào bởi vì là youtube nó không đề xuất nó không có ai biết đến cái kênh đấy cả anh em thấy không khó chưa nghe đã thấy khó rồi cái view đầu tiên nó đã cực khó rồi cái sắp đầu tiên rất khó đấy và từ cái sắp đầu tiên đến cái sắp thứ 10 tức là 10 người sắp đầu tiên của anh em là cái giai đoạn đấy là cái giai đoạn mà nếu mà anh em qua được cái giai đoạn 10 người sắp đầu tiên ấy là anh em đã qua được một cái giai đoạn cực kỳ khó khăn trong cái việc làm YouTube rồi. Nó sẽ rất chậm. Có những lúc là anh em sẽ phải mất 2 3 tháng thậm chí là một năm anh em mới được 10 người sắp. 10 người đầu tiên rất quan trọng. Sau đó là đến cái mốc 100 người, 100 người nó lên nó rất chậm. Đấy nó lên nó rất chậm nhá. Đấy nhưng mà cái từ cái mốc mà từ 10 người lên 100 người sắp subscriber cho cái kênh của anh em 100 subscriber thì nó vẫn còn là nhanh hơn so với cái việc là từ một người lên đến 10 người sub Đấy, nó nhanh hơn Cái tốc độ nó sẽ nhanh hơn 1 đến 10 nó rất chậm Từ 10 đến 100 nó nhanh hơn Và anh em khi mà anh em đạt được cái mốc 100 rồi ấy Thì từ 100 lên 1000 nó nhanh thôi Nó sẽ nhanh thôi Tuy nhiên là nó sẽ vẫn chậm nhé anh em nhá Nó sẽ vẫn chậm Nhưng mà nó sẽ nhanh hơn hai cái mốc đầu Đấy, vì lúc đấy là YouTube đã biết đến kênh của anh em là một kênh có nội dung hay và người ta xem người ta sắp thì từ cái 100 sắp ấy lên đến 1000 sắp thì nó sẽ nhanh hơn. Và khi mà anh em đã đạt được đến cái mốc 1000 sắp rồi thì chắc chắn là anh em sẽ được bật kiếm tiền bởi vì kênh của anh em lúc đấy là anh em đã đạt được cái mốc của YouTube là 1000 người theo dõi anh em. Và đấy là cái điều kiện đầu tiên để được bật kiếm tiền thôi, chứ còn cái điều kiện thứ hai ấy vẫn phải là người ta xem kênh anh em người ta có xem video clip của anh em chứ còn 1.000 người mà sắp ý mà không xem thì nó không tính đâu nhá phải xem và anh em phải đạt được là 4.000 giờ xem nữa cơ đó chính vì thế nên là khi mà anh em đạt được cái mốc đấy thì youtube nó biết được là anh em cái kênh của anh em là một cái kênh hấp dẫn có nội dung hay và cái khi đấy thì tức là anh em đạt được là 1.000 người sắp đúng không 1.000 người đăng ký này và 4.000 giờ xem thì lúc đấy anh em mới đủ điều kiện đăng ký nhá Mới đủ điều kiện đăng ký thôi Đăng ký để được kiếm tiền Chứ chưa được kiếm tiền đâu, chưa được bật kiếm tiền đâu Đấy Và khi anh em đủ điều kiện đăng ký để được bật kiếm tiền ấy Thì tiếp theo nó sẽ là như nào Youtube nó sẽ cho cái nhân viên của nó Người hẳn hoi nhá, là bằng người luôn đấy Đánh giá kênh của anh em Tức là vào xem kênh của anh em Xem là các cái nội dung anh em làm ở trên kênh Nội dung của anh em có phải là cái nội dung sạch không có phải là re-up không Đấy, nội dung có mang cái tính chất bạo lực hay mang tính chất là là là đồi trụy không Đấy, nội dung ờ, người lớn thì nó sẽ có người hẳn hoi để đánh giá cái nội dung ở trên kênh của anh em đó thì khi mà người ta đánh giá kênh của anh em là một kênh làm nội dung sạch là một cái kênh làm nội dung tốt thì lúc đấy mới được bật kiếm tiền và cái quá trình xét duyệt ấy nó rất lâu nhá nó rất lâu quá trình xét duyệt đâu đấy là rơi vào tầm khoảng cái đợt của tôi mà tôi làm kênh youtube ấy cái kênh đầu tiên của tôi là tôi mất 6 tháng là kênh này kênh này tôi mất 6 tháng mất 6 tháng còn kênh thứ hai của tôi thì tôi nhanh hơn tôi vì tôi có kinh nghiệm rồi nên tôi chỉ mất khoảng 2 tháng để chờ đợi thôi cái quá trình mà chờ đợi để được xét duyệt ấy nó rất lâu anh em ạ và nó sẽ rất lản trong cái giai đoạn đấy bởi vì anh em trong lúc đấy anh em vẫn phải làm kênh và anh em không biết là anh em liệu rằng có thể là là là đạt tiêu chuẩn để được bật kiếm tiền không Lúc đấy là anh em sẽ không hề biết là anh em có thể là kiếm tiền ở trên kênh youtube không Đó Chính cái khoảng thời gian đấy là cái khoảng thời gian mà cần cái sự đam mê nhiều hơn đấy, Cần phải đam mê mới có thể là duy trì và làm được Chính là cái khoảng thời gian mà anh em ờ, đạt đủ cái số lượng sắp ấy Cũng như là cái số lượng giờ xem ấy Đấy, cái lúc đấy là chưa hề biết là có thể kiếm tiền được hay không nha anh em nhá Còn phải đợi Youtube xét duyệt Và cái quá trình chờ đợi rất lâu Khiến cho có rất nhiều người là ở cái giai đoạn đấy là từ bỏ và lản lảng từ bỏ luôn trừ những cái người người ta có đam mê thì đúng cái giai đoạn đấy tôi lại đam mê cơ tức là tôi lúc đấy tôi không có làm vì tiền tôi làm lúc đấy là ừ, về căn bản là cũng là vì tiền nhưng mà đam mê thì nó cũng có chính vì thế là tôi vẫn chờ đợi tôi vẫn chờ đợi mà cái kênh này là tôi phải ừ, nói thật với anh em là tôi cũng phải phục tôi bởi vì tôi chờ đợi rất lâu kênh này là đúng 6 tháng nhá anh em nhá nhận được cái đồng tiền đầu tiên của youtube là mất 6 tháng 6 tháng luôn từ khi mà đủ điều kiện kiếm tiền ấy đủ điều kiện kiếm tiền là một này Thứ hai là người ta xét duyệt cho mình người ta ok này Đấy là vẫn chưa xong Vẫn chưa có tiền được vào túi đâu anh em Mà cái lúc đấy là chúng ta sẽ được nhận một cái nó gọi là mã pin Nó gửi đến nhà Và cái mã đấy đợi cũng lâu cơ anh em ạ Đấy chính vì thế tôi mất 6 tháng Cái mã đấy nó gửi đến nhà và Cái khó nhất nó chính là cái mã đấy Cái mã pin đấy nó về cái nhà mình ấy Để mình nhập cái mã pin mà mình được nhận ở trên Youtube Nó gửi cái, cái thư ấy Bằng tay ấy Đấy, gửi về nhà và sau đấy nhập cái mã pin đấy vào trong YouTube của mình để kích hoạt thì cái đấy nó mất 6 tháng của tôi. Chờ đợi rất lâu và khi mà kích hoạt được rồi ấy, thì lúc đấy mới được nhận tiền. Lúc đấy mới được nhận tiền của YouTube anh em nhá. Rất lâu. Anh em thấy không? Cực kỳ lâu và cái lúc đấy nếu mà có một cái sự lản ở trong cái quá trình làm YouTube thì chắc chắn là nó sẽ không có cái kênh này. Tôi nghĩ lại mà tôi cũng thấy là tôi cũng khá là là là, là kiên nhẫn đấy bởi vì thực ra là tôi cũng có cái công việc của tôi mà nên lúc đấy là tôi cũng cái lúc mà tôi làm cái kênh này là tôi cũng làm gọi là thu nhập thêm cho vui thôi chính vì thế là cái thời gian thì nó cũng thoải mái nó cũng đợi được chứ không phải là không kiếm tiền ở trên youtube thì chết bởi vì mình cũng có nguồn thu nhập khác mà đấy à, rồi đến round 21 rồi xả tiền mạnh thôi anh em ạ rồi roll nào cung đen có lên không không bỏ đi đủ bộ anh em ạ đủ bộ đã đủ bộ quýt đã anh em ơi 4 quick 6 Feather Thừa một con, ok Xả tiền cắt chuối anh em ạ Đến cái giai đoạn là phải xả tiền cắt chuối Ui, gặp thằng này có cắt được không? 6 Hunter Trông to ấy nhở Không được rồi Không được rồi, không được rồi, không được rồi được, không? Được không? Được không? Được không? Được không? Được không? Được không? Lần đầu tiên chiến thắng. Ờ, được không? Được không? Được không? Được, hay quá. Grand Herat cướp được cái tên rồi. Cái cơ hội đây rồi anh em ơi. Tưởng là sắp chết đến nơi rồi. Xả hết tiền rồi lại đéo cắt được chuỗi nữa rồi thôi toang luôn trận này đấy anh em ạ. Đội hình thì đã leo khèo rồi, máu tụt xuống còn có 50% phần cái này. Sợ thật sự. thằng tô một nhìn trông to thế nhở cháy kinh thế nhở to á to này không ăn được mất đội hình này bây giờ vẫn đang yếu lắm anh em ạ nhìn thế thôi nhưng mà toàn một sao với hai sao lèo khèo thôi cái bộ này nó phải ba sao cơ bộ phe giờ này nó phải ba sao anh em ạ hai sao ở cái level này là vẫn không có cửa ăn được đâu chưa kể ở top 1 được chơi mết chơi mết nó counter và phe giờ lắm khá đáng sợ ấy chứ Bây giờ mà muốn ổn là phải cắt được chuỗi luôn của top 1 nữa cơ Khó Hay bây giờ tôi xả tiền mạnh một lần nữa nhở Nhưng mà đánh giá tương quan về đội hình này Nếu mà xả tiền nó phải lên được 3 sao Thì liệu rằng cái con này có lên nổi 3 sao không Lại vừa lết like bây giờ lên 3 sao rất khó luôn đấy Bây giờ phải roll được Live live 3 sao Thì mới cắt được chuỗi của top 1 Ui bây giờ đánh liều luôn phát đến 3 sao luôn nhở Không được anh em ơi mới có ba con Còn tận 6 con nữa cơ Khó Round 23 chưa gặp 24 24 mà chưa gặp 25 26 xả tiền vậy 26 xả tiền Thôi Ui ui gặp này đẩy kinh thế này Tôi chết tôi rồi Anh em ơi Ui rồi ôi Bao nhiêu máu đây 20 máu à Ui rồi ôi 17 máu Còn 33 máu thôi Không được rồi anh em ơi Không ổn rồi Round 26 chắc tôi đi mất Mẹ vớ phần top 8 ấy Anh em ạ à. Thôi thôi thôi thôi luôn luôn anh em ơi Tôi có linh cảm round sau gặp thằng top 1 đấy Vớ vẩn gặp nó, nó đẩy cho một đống máu luôn hai con Doom Mua không? Không không Thôi thôi thôi, không Kiếm một full lần đến 2 sao đã nào 35 tiền, roll tiếp không nhỉ Roll về 30 tiền đi Đấy rồi, full lần 2 sao Lựa không? Roll tiếp không? Thế này thì ổn chưa nhờ Roll đủ để đấm thằng top 1 thôi anh em ạ Thế này tôi nghĩ là ổn rồi Hy vọng gặp thằng top 1 round này Ui rồi ui anh em thấy linh cảm của tôi chưa Anh em thấy linh cảm của tôi chưa Ui rồi ôi Ăn được không bạn ơi Ờ Cắt chuỗi luôn Hay quá Tuyệt vời Tuấn ơi Ổn luôn anh em ơi Vẫn sống Sống rồi sống rồi sống rồi sống rồi sống rồi sống rồi Rồi Ok Trứng à Bán con gì đi đây Bán con unicorn đi Con Rubik từ từ đã chưa bán anh em ạ Rubik này Nó có quan trọng đấy Nó quan trọng là tôi giữ lại Tí nữa xếp bài counter bằng Rubik Nói chung là chơi có Rubik này Nó có những cái lợi thế nhất định Trong cái trò chơi Nói chung là dùng con nào ở trong ba cái con wizard này Thì nó phụ thuộc vào rất nhiều thứ Cả ba con đều đều có công dụng Đều có những cái Cái cái cái cái khả năng riêng mà chúng ta tận dụng được trong trò chơi không không không bỏ nhé anh em nhé Rubik này khả năng của nó đặc biệt lắm tất cả những cái tình huống highlight của của của con game này này đều là từ cái con Rubik mà ra đây anh em tất cả là nhờ Rubik hết thành bại hay không là nhờ Rubik hết anh em nhá đấy thế chính vì thế tôi bán Rubik đi <laughs> thành hay bại thì tôi không biết Rubik có quan trọng hay không thì tôi cũng không biết nhưng mà cái tính bất ngờ thì luôn có trên kênh tôi <laughs> anh em nhá <laughs> Rồi ok Đồ trận này hơi khèo Cấm đánh phát <clears throat> Rồi ok lấy cấm đánh Đó à, được rồi bây giờ level 9 roll uh, line bullet line 3 sao thôi anh em ạ Đội hình này nói chung là đúng sách giáo khoa ở tuần cơm á Ai chưa gặp nhỉ Đó 26 rồi Tính được ba người tiếp theo Để xem mà ai chưa gặp nào Thơm, Suriken, Be Be Gặp ai đây? Gặp Thơm Ok Thơm Egosit Egosit Quicker Khỏe đấy Khỏe đấy, khỏe đấy, khỏe đấy Khỏe đấy bạn ơi Khỏe đấy Khỏe đấy Ồ Hay quá Witcher này có 7 mà Sẽ có nhiều thằng nó sẽ chọn cái con đường là Exit Witcher Rồi, cây lên 3 phát Thiếu con Unicorn Ui 7 này Nhưng mà chưa up 10 được Unicorn, Unicorn, Unicorn, Unicorn Unicorn ra đi À đây rồi, mày quá Khan cũng được Up được lên uh, ờ, 3 sao Ok Rồi Chứa quỷ thì bây giờ phải lên 10 mới áp được cơ Mới cho vào được nhưng mà bây giờ không không không không chơi chúa quỷ anh em ạ Chúa quỷ bài này nó là phụ diễn viên phụ đó. Bài này là phải chơi live bullet line Ok Chính vì thế là con co của tôi sẽ phải lên 3 sao hai tiền mà không lên được 3 sao thì toang anh em ạ Suriken gặp lốt này Rồi về là còn một thằng Vừa lấy tính cái thằng nào ấy nhở Tự nhiên quên Thơm Suriken với cả thằng nào ấy nhở Tính rồi quên mất rồi Quên bố nó mất ạ Thằng nào ấy nhở Tính rồi lại phải tính lại ạ Phải hết được cướp thôi BB BB chưa gặp, Thằng BB BB sắp chết à Chơi bít Thế thì đơn giản rồi Bộ này đâu sợ bít đâu Bộ này tôi đâu sợ bít đâu Được Nói chung là bít sang đây thì đón thôi Clear nhanh mà Live bullet live clear rất nhanh Chưa kể là ở đây tôi còn có cả Bộ feather nữa Bộ bít này nó đánh trượt thì nó sẽ không tăng được stack anh em ạ Có live bullet live có feather thoải mái luôn Ui vậy đấy thằng này chơi co chó sói này À Chó sói ba sao à Dồn đồ cho chó sói à Có phải fan tuần cơm không đây Có phải fan tuần cơm không <laughs> Được đấy Ăn được chứ Live Blade Live 6.000 đam 7.000 đam rồi Clear rất nhanh Ui nhưng mà Live Blade Live đừng chết nhá Thằng này nó cho cả cả bộ ờ, bộ bộ insect toy vào Đi rồi chơi co là con chó sói ấy, thì phải sống sót được sau round 30 lấy được cái cái cái cái món đồ của nó cơ thì mới ăn được cơ đầu trứng ấy hai con nữa thôi anh em ơi ôi rồi ôi cuối cùng thì tôi đã sống sót để nhoi được lên ở vị trí top 2 anh em ạ à. vãi hết cả cướp vừa lấy nói chung là cũng phải thở oxy rồi đấy tôi nghĩ là cái lúc nãy là tôi 33 máu tôi tụt xuống là tôi cũng sắp top 8 đến nơi rồi thế mà rồi cuối cùng là đấy bây giờ nó lại lên được top 2 và trận này đẩy khủng khiếp thật sự tốc độ trận đấu khá nhanh Rồi 29 đã có hai người đi rồi kìa Nhanh thật Đấy thế có thằng nó chơi con co sói đấy Anh em cũng thấy rồi đấy Phải sống sót được ra 30 mà cái tốc độ trận đấu đẩy nhanh như này Khó Hay quá Bắt được Water Spirit rồi Đừng để nó lướt Đừng để nó lướt Ui nó vẫn lướt được Cay nhở Bắt được vẫn lướt được kìa Ui trong khi đấy con Live Blade này tôi sắp chết đến nơi rồi Con này nó đuối quá, máu ít anh em ạ Con con Live Blade Live mặc dù là nó gây đam và to nhưng mà máu nó khá là ít Ăn nổi không? Thực ra nếu mà còn con cây là là ăn được nhá Cây sống là ăn được Không sợ không sợ Cây này đủ sức Được không? Hút máu đúng rồi Hay quá Cấm đánh hay quá Cây này trâu lắm Rồi vẫn ăn được thằng gót. Đấy, ui rồi tôi có chuối này Được không? Được đấy Ui, hai con bảy rồi này Nhưng mà chưa được nha anh em nhá Chưa, chưa, chưa up cấp Roll lại bullet lại 3 sao đã Bây giờ up lên 10 là không roll được 3 sao đâu Lúc đấy thì toang Kể cả là còn 33 máu này Tôi nghĩ là vẫn còn phải Phải hai round đến 3 round nữa mới chết được cơ Anh em ạ Tôi nghĩ là phải lọt hai ba round nữa mới chết được Mỗi round lọt 10 máu thì ba round nữa mới chết được Yên tâm Ui nhưng mà thằng top 1 nó rớt hai rồi kìa Vãi đái Ui ôi top 1 9m à Không phải 6m thôi Nhưng mà nếu mà nó lên được 11 Nó là 9m đấy Nó rớt hai Ui thật khó rồi Trông bài to thế 9m mà kẹp với cả gót thì kinh khủng lắm đấy nhá 9m kẹp với cả gót thì kìa Càng đấy co chính là con rớt thì nó giật cho một phát bay mẹ hết luôn đấy chứ sợ thật sự ui rau này đéo có đồ rồi anh em ơi chết rồi không có ba tia cay nhở không có ba tia mới cay như này rồi thôi rôn con lại blitz line ba sao nào Thế thôi anh em Từ từ đã Cái tầm này bây giờ là phải có tiền để lên 10 anh em ạ Phải giữ 50 tiền thôi Roll ở 50 tiền thôi Ra con Live Blade Live 3 sao cái là up 10 luôn Vứt 7 vào luôn Chứ còn không xuống được sâu đâu Xuống sâu không lên được 10 là chết nha anh em nhá Xuống vừa vừa thôi Ồ, gặp bit này Gặp bit con ngộ không Hay quá Mẹ combo rất đẹp đến vị trí của Grim và con thỏ Rồi hay quá, vẫn giữ được máu anh em ơi Tốt Ngoài ra chúng ta cũng đang có cái uh, lượng tiền để roll ở đây Còn một con nữa thôi Rồi còn một con live blade live thôi anh em ạ Roll nốt nào Live blade live Ui full lần tiếp này Thế này roll nữa không nhở Thiếu một slot Thôi từ từ đấy anh em ạ Bán con thỏ đi Thôi con thỏ không cần lên à, lên ba sao đâu ưu tiên cho Fallen với à, ưu tiên cho Tabu Witcher Rồi thế thôi Ui gặp thằng top 1 này Mẹ ơi con gấu cái nó lướt một phát chết mẹ hết rồi Vãi cướp từ đao này mất nhiều máu thế Ôi rồi ôi 22 máu Vãi đai Chết tôi rồi Thôi rồi, rồi nhanh cái tay lên tôi Lai bờ lai ra đi Lai bờ lai lai bờ lai Đây rồi Nhưng mà vẫn chưa ổn đâu anh em ơi Vấn đề là lên 10 Quả này vẫn chưa lên được 10 bởi vì tôi đã roll để tôi lấy lấy cái con live deadline 3 sao bây giờ hết tiền rồi, không lên được 10 chết rồi. Mà cái bộ này lên 10 chắc gì đã ăn đâu. Chơi phe giờ này thì lên 10 thì cũng chắc gì đã ăn. Cái thằng top 3 bây giờ Egosit cũng áp được lên 10 rồi có 7 rồi kìa. Mẹ ơi. Cái gì cơ? Ui rồi thằng kia là con chào tôi luôn ờ, GG nha bạn Tuấn kìa Đi không nhở Sống sót được round này không? Sống được Tôi nghĩ là tôi vẫn sống được Khả năng thua Chuyện này khó anh em ạ Bị counter đội hình rồi Chuyện này khó đấy Đối thủ tự tin nó chào tôi luôn Anh em biết thế nào rồi Cuối cùng thì cũng đủ tiền lên 10 rồi anh em ạ à. Kẹp được cái con con con này vào nhưng mà không yên tâm tí nào luôn Mẹ ơi cái round trước ấy, nó đẩy tôi hai hai máu Mà cái round này tôi chỉ còn có 17 máu thôi anh em ạ à. Ôi mẹ ơi bây giờ còn có 17 máu Sống được cái round này không Mẹ cái con rớt nó giật một phát nó bay cả đội hình rồi Mà chưa kể con gấu gấu mết nữa nó lướt kinh khủng luôn Sống được không đây Trời ơi cho tôi cơ hội sống cái round này để, để, để tôi qua cái round 35 tôi có cái cơ hội tôi lật kèo mới được Tầm này chết mất Nhớ nhá 16 máu thôi 16 máu thôi 16 máu thôi Ui mẹ ơi chồng kìa Đội hình của tôi bay mẹ hết rồi Ôi rồi con live blade live của tôi chết mất rồi Ôi rồi ôi Ơ à! <laughs> Vẫn còn một máu Ôi rồi đúng 16 máu anh em ơi Cơ hội đây rồi Mẹ vãi cứt Đúng 16 máu luôn anh em ạ Trời cho cơ hội này rồi Nhưng mà đấy là nó chỉ là gọi là cơ hội sống sót thôi Chứ còn ăn như nào thì bây giờ tôi vẫn chưa biết Thua thật rồi Chỉ còn một máu thì rao sau lọt một con là thua anh em ạ Có thật là thua không? <laughs> Thực ra, kết quả của trận đấu này chưa bao giờ là kết thúc đối với tôi. Từ đầu, tôi đã xác định đối thủ của tôi ở trận chung kết chính là TLT Duy và đối thủ chơi 9m. Ngay từ đầu tôi đã chuẩn bị một slot cho Vĩnh Hằng. Chính là một cái item có khả năng kháng lại tất cả những cái sát thương pháp Điều đó không những giúp tôi sống sót được trong round tiếp theo Mà nó còn giúp tôi tăng 50% chiến thắng trong trận đấu này Tuy nhiên tôi phải nói là tôi rất tiếc cho đối thủ vì đã gáy quá sớm Bởi vì tôi có một cái sự chuẩn bị thứ hai trong round trước tôi đã mua sẵn con Aquaman là một con thuộc tộc Marine Nó kết hợp với con Siren ở trong round này Tạo thành cái bộ Marine tăng 50% kháng phép toàn bộ đội hình của tôi Tất cả những điều trên gộp lại cho chúng ta một kết quả duy nhất Và câu trả lời cuối cùng của tôi đó chính là Chiến thắng! Ôi thôi xong Bạn chào tớ hơi bị sớm đấy <laughs> Chúa quỷ đã lên được hai sao Đây chắc là cái câu trả lời cuối cùng khẳng định kết quả của trận đấu cho đối thủ rồi Bây giờ đối thủ làm cách nào đây <laughs> Ôi rồi ôi Tôi bảo rồi Làm gì nhanh thế được Chơi với tôi thì cứ từ từ Đừng bao giờ chào sớm Khổ bài học của rất nhiều người đã gặp tôi ở trên kênh này rồi À đúng rồi đối thủ bảo là là không xem kênh youtube nào cả mà Đồ game có nói thế mà đúng thật Chính vì không xem kênh Youtube Nên là mới thế đấy <laughs> Ok, đấy kết quả việc không xem Youtube này Biết tác hại chưa? Biết tác hại chưa? Ờ, làm gì làm đi, làm gì làm đi Ôi rồi anh em ơi, một máu lật kèo 80 máu kìa Tôi tự hỏi là bạn có buồn không? Bạn có buồn không? Còn tôi chắc chắn là vui rồi Trời <laughs> bây giờ tôi kẹp 4 Marine vào thì ăn cái cửa ăn như nào đây? À, rớt 2, khan ba Kinh ấy Rớt hai khan ba 9m 9m ở level 11 Ui giời kinh đấy Kinh đấy cũng kinh Cũng kinh đấy, 9m kẹp gót Ghê Ghê đấy <laughs> Nhưng mà làm thế nào để thắng Ừ cứ, cứ cho là ghê đi nhưng mà làm thế nào để thắng Làm thế nào để thắng nào Bây giờ làm thế nào để thắng Cái điều đó phụ thuộc vào bạn <laughs> Không phải tôi nhá Cái điều đó là phụ thuộc vào đối thủ không phải tôi Còn một khi mà nhạc đã vang lên thì là trò chơi kết thúc rồi đấy Đấy bây giờ đánh chiều chết thôi anh em ơi Đánh chiều chết thôi Ăn đi ăn đi ăn như nào Kể cả là mỗi round lọt một con Thì cũng dần dần là chết thôi Ui giờ tôi chỉ cần một mình cái con Live Bloodline sống sót thôi mà Đấy chúng ta cứ kéo dài ở chục round nữa Chúng ta chiến thắng Làm gì mà thua được nữa anh em Không thể thua được nữa Bây giờ có cửa nào <laughs> Không có cửa Anh em ạ à, không có cửa Đội hình bên đó là mắc binh rồi Mắc binh rồi bây giờ làm nào đây 9 mét kết hợp với cả gót rồi đấy rớt hai rồi khán ba rồi đấy queen of pain những hai sao khống chế ở đây rồi thế là hết rồi chả còn cái gì để mà có thể là gia tăng được sức mạnh nữa rồi thì nó chỉ cũng chỉ thế thôi đẩy qua đẩy lại ok ờ nào mình sang đây ờ ui giời ơi bây giờ chỉ xếp đội hình thôi đúng không xếp đội hình để ăn được đúng không ui nhưng mà ăn cái kiểu gì <laughs> ăn cái kiểu gì ui rồi ui rồi ui rồi ui rồi ăn được ăn được Nghĩ sao ăn được Ăn được Ui rồi ôi lọt còn nhiều như này này anh em này Wow 15 máu trong đầu rồi Sự trả thù này nó cũng ngọt ngào phết đấy chứ <laughs> Vừa lấy bạn đẩy tớ là 20 máu đúng không 22 máu À 22 máu Thì bây giờ tôi đẩy lại 15 máu Hợp lý Sự trả thù ngọt ngào <laughs> Thực ra thì đẩy 22 máu hay 18 máu nó không quan trọng Quan trọng là ai giành chiến thắng thôi anh em ạ <laughs> ai là cái người giành chiến thắng thôi một máu lật kèo là có thật anh em ạ qua căng chỉ đúng một round thôi sau round 35 câu chuyện nó đã thay đổi 180 độ số tôi là cái một cái người mà chắc chắn là lúc đấy là sắp thua sắp chết đấy với nhiều anh em thì đấy là lên quýt đi đấy đối thủ đã chào tôi rồi mà đối thủ lúc đấy đã chào tôi như một vài anh em nghĩ rồi là thôi thì quýt đi cho nhanh thua rồi một round mà bị đối thủ đẩy cho 22 máu thì còn còn nghĩ gì nữa mà không quyết đi cho nhanh Đấy, thế nhưng mà không anh em ạ à. Đấy là với người khác anh em <laughs> Với tôi thì từ từ, chưa Còn thở là còn gỡ anh em nhá Tôi chỉ khi nào mà máu tôi về không thì tôi mới tính là thua thôi Còn tôi còn một máu tôi vẫn có cơ hội chiến thắng Đấy <laughs> Rồi Round 41 Liệu rằng đây đã phải là round cuối cùng chưa Ok rao này đối thủ Thoi thóp thì thêm được một rao nữa là cùng anh em ạ Nào Let's go Cũng chỉ là chuyển đổi đội hình nhảy sang hai bên thôi mà <laughs> Có gì khác biệt không Có gì khác biệt không bạn ơi 13 máu 13 máu À 13 máu này 13 máu này Ui rồi ôi Ui còn một máu à À thế có cơ hội đấy Bạn ơi có một máu có cơ hội kia bạn ơi Còn một máu y như tôi vừa lấy Đấy, đối thủ Bây giờ đối thủ bắt đầu nhạc cô Lan nổi lên này Nhạc cô Lan nổi lên rồi suy luận này Để lật kèo này <laughs> Nói gì đi bạn ơi Nói gì đi mà ừ, Sao vừa lấy vừa lấy nói nhiều thế mà bây giờ im lặng vậy Tôi tôi rất ghét cái sự im lặng này à, Bắt đầu đổi cái gì đấy Đổi rồng giết cái gì đấy ừ, Chưa biết chưa biết chưa biết chưa biết chưa biết Đấy chắc là cái màn suy luận cô Lan nhạc kết thúc rồi đấy Kết thúc cái nhạc suy luận ở bên kia rồi Đấy không biết là sao lại đổi như này thì nó như nào đây Nào yeah. Đó, để xem nào <laughs> Và kết quả cuối cùng của bạn nó là như nào Ờ đúng rồi Và cái kết quả cuối cùng của bạn Nó chính là bạn thua <laughs> Ôi trời ơi Thôi nha rút kinh nghiệm nha Lần sau thì đừng có gáy sớm Khổ Chưa biết là đối thủ như nào đâu Đấy còn thở là con gỡ Và sau cái trận đấu này Thì đối thủ đã có một cái bài học từ tôi Đấy là đừng coi thường người khác